các thằng làng con đua nhau cắn nhau đít đuôi ba thằng làng buồn thiêu gọi chung đêm mới mắt cho ơi con thằng làng con sao mày cắn đứt đuôi anh mày cắn đứt đuôi anh mày lấy gì mà uốn đây lấy gì mà uốn đây Wow, mẹ thật là vui lê cùng đi chơi theo ta nào La la la la la la Ai mua đồ chơi đây Đồ chơi mới đồ chơi đẹp đây Ai mua không Ai mua không Nhiều đồ chơi mới đây Ai mua không Right nhiều đồ chơi quá ta Ồ hô Có nhiều trứng quá đấy, Búp bê nữa Ui chà chà chà chà Thì ta coi nào Có bóng bay nữa Rồi có có Doraemon giống giống Doraemon nữa nè Trứng nữa hả Ồ hô Nhiều đồ chơi đẹp quá ta để coi nào Wow Người nhẹ đứng yên đừng có lắc nào Rồi xe này nhiều xe quá Ồ hô Quái có cả đồ chơi Pepsi nữa Bao kem Răng Bao Ui, nhiều đồ chơi kem quá nè Wow, cái này con chơi cứ là sao ra Bóp bóp này Wow, wow, và đồ Pokemon chọn này hả Wow, cái này bao nhiêu tiền ờ, người nhện đây À, cái này hai tiền hả Rồi, để ta coi ta chọn thêm một món nữa coi À, Doraemon chọn món này hả cái này là gì ta ồ này là cái kem này bứt ra được luôn đó yeah. Ý da rồi À cái kem này rớt rồi Đâu có cái kem này À cái kem này cái kem này Bóp vào là nó như này nè Xong rồi nó giãn ra nè Wow đã quá Ồ đốt xong rồi Cái kem này bao nhiêu tiền người nhận nhỉ Ui cái này 5 tiền lận hả Tổng cộng nó 7 tiền Ok Doraemon sẽ móc trong túi thần kỳ ra để trả tiền cho Wow 7 tiền đã trả xong Rồi Người nhện à, cảm ơn Doraemon đã mua đồ nha Doraemon à, chào người nhện nha Chúc người nhện à, mua may bán đắt nha Rồi Doraemon lại đây chơi thôi Người nhện lại đi bán đồ chơi tiếp Ai mua đồ chơi không Ai mua đồ chơi không Đồ chơi đẹp đây Ai mua đồ chơi không Bắn kim thang cả làm bây giờ cột qua kèo là kèo qua cột chú ban đầu qua cầu mà tê chú ban ếch lại làm chi con la la đánh trong thổi kèn con bìm bịp vội tò tí tê tò tê wow ta vừa mua món đồ chơi đẹp quá ta đây là cái kem kem spooky ô ta thử bóp nhỏ nó coi bóp nhỏ hết cỡ rồi ui đẹp quá bà bà bà rồi cho nó nở ra này trốn rồi đấy Wow Đẹp quá đi Wow, còn thêm mua thêm được trứng Doraemon mà tặng thêm bóng bay nữa Đã quá đã quá Wow Kem này có mùi thơm nữa Đã quá đi Ôi ta về nhà thôi ta về nhà thôi Về nhà thôi ta về nhà quay với các bạn thôi Đi thôi đi thôi la la la la la La la la la la la

Thank you. nay nhà mình có khách đấy Các bạn hãy cùng mình vào bếp để phụ mẹ có hoa quả để tiếp đãi khách nhé Đầu tiên chúng ta hãy vào căn bếp nào Chúng ta có gì? Một cái thớt Một cái dao Các bạn nên nhớ nhé Chúng mình chỉ chơi đồ chơi thôi Chứ đừng dùng dao rất nguy hiểm Đầu tiên là có quả gì nhở? Ô quả gì có 5 Có 5 múi đây Quả gì có màu xanh mà có 5 múi nhở? Đây chính là quả khế đấy Quả này có vị rất là chua Quả gì mà chua chua thế Xin thưa rằng quả khế Ăn vào thì chắc là chua Vâng vâng, chua thì đến nấu canh cua Nhưng mà hôm nay mẹ mình tiếp đãi khách bằng một quả khế ngọt Nào chúng mình hãy cùng bổ khế ra nhá Ôi khế, có hình như một ngôi sao Bên trong thì có những hạt nào chúng ta cùng bày ra đĩa nhé Thế là chúng ta đã bày xong đĩa khế rồi Tiếp theo chúng ta có trái gì nhở? Ô, trái gì màu xanh mà có rất nhiều mắt thế này nhở? Đây chính là trái na Na chúng ta cùng bổ trái na nhá Ui, ui, ui Ôi Bên trong trái na có nhân màu trắng và cũng có rất nhiều những hạt màu đen. Đây gọi là trái na. Chúng ta cùng bày ra đĩa nhé. Chúng ta bày hoa quả ra đĩa này sẽ rất là đẹp mắt. Tiếp theo là trái gì nhở? Ôi, trái gì có màu đỏ đẹp thế? Đây chính là trái roi. Nào, chúng ta cùng bổ trái roi nha. Ôi trái roi Trái roi nhìn ngon quá Bên ngoài màu đỏ bên trong màu trắng Đây chính là trái roi Chúng ta cùng bày ra đĩa tiếp nha Tiếp theo các bạn thích Mình bổ trái gì nhở Trái gì màu xanh đây Wow Trái này màu tròn hình tròn đẹp thế Lại còn màu xanh nữa Không biết là trái gì nhở À chính là trái dưa hấu Trong sự tích man tiêm Chúng ta cùng bổ trái dưa hấu nha oh, trái dưa hấu thật là đẹp mắt bên ngoài là màu xanh lá cây bên trong là màu đỏ mọng nước có rất nhiều những hạt màu đen ăn trái dưa hấu này rất là nhiều nước và rất là bổ ngon mát lành cho mùa hè nào chúng ta cùng bày ra đĩa nha tiếp theo là trái gì nhở oh, chúng ta có một trái rất đẹp đấy là trái màu hồng Trái này là trái gì nhở? Sao nó tròn? Có màu hồng và lá màu xanh Chúng ta cùng bổ trái này ra nhé Wow! Đây là trái thanh long Trái thanh long có vỏ màu hồng Và bên trong là rất nhiều hạt màu, màu đen Và rất là nhỏ Ăn trái thanh long này thì mát cực kỳ luôn Mà lại có vị ngọt, vị thanh Chúng ta hãy cùng ăn nhiều hoa quả vào mùa hè này nhé Nào chúng ta cùng bày ra đĩa tiếp nào Tiếp theo Ô oh, chúng ta có một chùm gì đây Chùm nho Chùm nho có màu tím Rất nhiều quả Ăn trái nho này rất là tốt Nào chúng ta cùng bày trái nho ra nhé Wow, trái nho của chúng ta đã được bày ra đĩa nào. Tên tên tên tên. Tiếp theo, wow, một trái màu vàng rất là căng mọng. Đây là trái lê đấy. Trái lê này thì rất là mát lành vào mùa hè. Nào chúng ta cùng bổ trái lê ra để bày ra đĩa giúp mẹ nhé. Wow! Wow, trái lê ngon quá Nào, chúng ta cùng bày ra đĩa nào Chúng ta sẽ bày trái lê màu vàng vào đây nhá Tiếp theo là đến trái gì nhở? Wow, trái này là trái Trái quýt Trái quýt này Mẹ thường hay vắt nước cho chúng ta uống vào mùa hè vì trái quýt này rất nhiều vitamin C. Nào chúng ta cùng bổ trái quýt nhé. Wow, bên trong có rất nhiều muối và trái quýt này bên trong rất nhiều nước. Wow, nhiều nước quá, nhiều nước quá. Nào chúng ta cùng bày ra đĩa tiếp nào. Tiếp theo là một trái gì đây? Trái đào tiên. Các bạn có xem phim Tây Du Ký không nhỉ? Anh chàng Tôn Ngộ Không của chúng ta rất thích ăn trái đào tiên này đấy Ăn trái đào tiên này thì trường sinh bất lão Ha ha ha ha Nào chúng ta cùng bổ trái đào tiên ra nha Wow Trái đào, đào tiên bên trong cũng có màu trắng Và hạt của chúng thì có màu đỏ Đẹp mắt quá Nào chúng ta bày ra đĩa nha Tiếp theo là trái gì? Đây là quả chuối <laughs> Quả chuối này cũng rất là bổ Các bạn hãy ăn nhiều trái chuối này nhé Nào chúng ta cùng bổ chuối ra nào Wow Thế là chúng ta đã hoàn thành trái chuối rồi Chúng ta cùng bày ra đĩa nhé Tiếp theo là trái gì đây nhỉ? Wow, đây là một quả táo Một quả táo có màu đỏ rất đẹp Quả táo này thì rất tốt Ăn Ăn vào mùa hè thì càng tốt hơn Chúng ta phải ăn nhiều hoa quả vào nhé Trái táo, chúng ta cùng bổ trái táo có màu đỏ này ra nào Wow, táo ngon quá Thế là chúng ta đã hoàn thành xong trái táo rồi Chúng ta cùng bới ra đĩa nào Cuối cùng là một trái cam có màu vàng rất mọng nước Trái cam này mẹ rất hay vắt nước cho mình uống đấy Nào chúng ta cùng bổ trái cam giúp mẹ nhá Wow Trái cam này bên trong Muối mọng quá Ngon quá Mình thèm quá Nào chúng ta cùng bày ra đĩa nha Thế là chúng ta đã hoàn thành xong công việc Chúng ta hãy cất gọn công cụ dụng cụ vào trong bếp nhé và chúng ta xem chúng ta bày được những gì nào ten ten ten, hai đĩa hoa quả ten ten ten, đây là trái khế đây là trái nho còn đây là đĩa gồm có trái na trái dưa hấu trái lê trái cam trái loi các bạn thấy mình bày có đẹp không? Các màu sắc rất là đẹp, xen kẽ nhau. Màu đỏ, màu xanh, màu da cam, màu vàng. Tiếp theo bên này có trái gì nhở? Trái táo, trái đào, trái chuối, trái thanh long, trái quýt, trái cam. Các bạn thấy mình bày ra đĩa có đẹp không nào? Thế là mình đã hoàn thành xong công việc giúp mẹ bổ hoa quả để tiếp khách rồi đấy. Các bạn hãy cùng mình vào bếp nhé. Xin chào! sự cố về hệ thống điều khiển nên giờ các chuyên gia đang kiểm tra và bảo trì. Cho nên, chuyến tham quan của quý khách sẽ được dời lại vào ngày mai. Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này. À vậy hả? Cũng được. Vậy thì để mình về báo cho mấy đứa em mình biết. chứ cũng sao đâu. Tụi nó chơi cái khác cũng được mà. Dạ dạ, mong quý khách thông cảm và thứ lỗi cho sự cố này ạ. À. à không có gì đâu, không có gì đâu. Thôi chào Búp Bê nha. Chào chào quý khách cứ khắp chơi vui vẻ Nè nè mấy đứa Chủ resort mới báo là du thuyền bị sự cố Không có đi được Cho nên là chuyến đi du thuyền của mình sẽ được dời lại đó Hình như ngày mai mới được Vậy hả chị Buồn quá ha Nhưng mà không sao Tụi em đi tắm biển cũng được Trời Vậy mà tưởng được chơi trong chiều nay Buồn quá Thôi hai em thông cảm cho người ta đi người ta cũng vì một chút an toàn cho mình thôi mà Út cũng đừng buồn nha Nếu mà để du thuyền bị hư em ra biển lỡ có chuyện gì còn nguy hiểm hơn nữa đó Dạ em không buồn đâu chị hai Không đi được du thuyền thì em đi chơi cái khác Ở biển có nhiều cái để chơi mà Không sao đâu Chị hai đừng lo Út lớn rồi Út biết suy nghĩ lắm á Trời Nó nói nghe em tai gì đâu á Biết có làm được không nữa Ừ, Út biết suy nghĩ như vậy là tốt lắm rồi Thôi Út đi chơi với chi bi tím nha chị hai chị ba Ừ em cứ đi đi Chị thấy em suy nghĩ chín chắn về chị cũng bớt lo rồi đó Trời Ý, xa xa có một con tàu đang chạy kìa Hình như nó chạy tự động á Hiện tại ghê ta Ý, nó đang chạy vô bờ Tàu cánh buồm đẹp quá, à, thích quá đi có gì mình được lên con tàu đó ha ủa tàu này chạy tự động hả tàu có một mình à không có ai hết à, vậy thôi để mình rủ chị bị tím ra chơi ạ à. chắc chị bị tím cũng thích tàu này cho mà xem đảo quá đảo quá ê chị bị tím con tàu này đẹp quá ha nó giống như là dành cho tụi mình vậy đó nó nhỏ nhỏ à ừ ừ đẹp thiệt đó nó nhỏ nhỏ vậy chắc cỡ tụi mình leo lên được chứ người lớn sao leo lên được ước gì mình được lên trên đó chơi ha Ê, có cầu thang dẫn lên trên tàu luôn kìa Nhưng mà sao không thấy ai hết trơn vậy ta Không lẽ tàu này là để dành cho tụi con nít mình chơi hả Ừ ừ đúng đó Chắc là resort này mua nó để dành cho tụi con nít mình chơi đó Giống như mấy khu vui chơi Người ta cũng hay có mấy cái tàu để mình leo lên ha À ờ, đúng rồi đó Chị bị cắn suy luận thiệt là đúng luôn Giờ sao đây ta tàu đẹp nè Mà không có ai hết Lại là tàu đồ chơi cho con nít nữa chứ <laughs> Sao ta Sao đây ta Thì lên, lên chứ sao <laughs> Yeah yeah yeah Ây da Cao quá Sao mà trơn những gì trời Không dễ leo lên chút nào hết trơn á Để mình giúp cho Đẩy đít bay lên nè Lên Lên nè ráng. Sắp được rồi, sắp được rồi Nè nè, đạp đạp lên vai mình nè Đạp lên là được thôi Rồi, được rồi Giờ tới phiên mình nha Lên, lên Ráng lên Rồi, xong, lên được rồi Vui quá, yeah, yeah, yeah Ê, chi bi tím Lên tàu rồi, giờ sao nữa ta Thì chạy chứ sao Vậy mà cũng hỏi <laughs> Bạn thật là thông minh hiểu ý mình ghê để xem lái sao đây Chắc là ấn cái nút này ha À nó chạy được rồi Yeah yeah yeah Lái một vòng tham quan bãi biển này đi đi tiếp Ok sếp Du Thiền Chibi xin kính chào quý khách Chuẩn bị lên đường nào Yeah yeah yeah Tụi mình làm bạn nha Gia đình bạn có khỏe không? Vui ha Mấy con cá heo này cũng bơi ghê thiệt chứ Cao ghê Hình như mình đi xa rồi đó Để quay đầu lại đã Làm tiếp vòng nữa đi Yeah yeah chào quý vị Sau đây là màn lướt sóng của vận động viên TV Trắng Xin cho một tràng phá tay Ủa, không có cái bán lướt Bạn lướt bằng cái gì? Bí mật Chút nữa là bạn biết liền nè. Bang bang bang bang Đây Đây là ván lướt Kẹo sô-cô-la Kinder Joy Mình xin của chị bé Na đó Mà chị bé Na ăn hết sô-cô-la rồi Còn có cái vỏ không à Xem mình biểu diễn đây Nhảy xuống nước Ây da Ý, nó bập bền quá nó, nó khó cân bằng ghê ta Khó đứng quá à, dễ ngã quá Nè nè nè chị đi tím cho tàu dừng lại xíu đi Mình mới nhảy xuống cho nên nó chưa có cân bằng Sao rồi mình dừng tàu lại rồi nè Bạn đứng yên được chưa Rồi rồi rồi ổn rồi Để mình tập làm quen với nó một xíu Từ từ từ từ Đi chậm chậm nhẹ nhẹ thôi nha Xong chưa xong chưa À được rồi đó Chạy nha Yeah Ok rồi ok rồi để nhân lên đi tím ơi Yeah yeah yeah Đã quá lướt sóng đã quá Yeah yeah yeah Mình là vận động viên chuyên nghiệp đây Yeah yeah yeah Các bạn hãy đăng ký thành viên trên kênh KN Channel Để trở thành người đầu tiên được xem video mới nha Yeah yeah yeah Ta là vận động viên đi nghiệp đây Ủa hết vòng rồi hả Chạy lại vòng nữa nè Chuẩn bị Tăng tốc chạy thiệt nhanh đây Wow đã quá Nước tát cho người mát ghê Qua trái Qua phải thi SEA Games mới được Mình thiệt là chuyên nghiệp quá à À có chú cá heo kìa Cá heo ơi đua với mình không Chị, chị biểu chạy nhanh lắm đó quay về Trời Làm chi đi Út đang biểu diễn với mấy con cá heo Thôi là bầu hoài Chuẩn bị quay lại nè Chuẩn bị xuất phát nha Tăng tốc Tao chạy nhanh lên Kỳ này mình phải biểu diễn mới được Yeah yeah Ta là vận động viên chuyên nghiệp đây Giờ mình quen rồi mình bỏ cái trứng sô-cô-la này ra luôn Mình sẽ trượt bằng muỗng Các bạn thấy mình nó giỏi không? À, à, à. Cái muỗng này khó quá à. Nó trơn quá, khó trượt quá Yeah, yeah, yeah, vui quá, vui quá à uhm, Khó điều khiển ghê trời Qua trái Qua phải nghiêng người nè nước sóng nè yeah yeah yeah ta là siêu nhân ta đã được luôn bằng muỗng được luôn nè yeah yeah yeah vui quá vui quá à à trơn mất luôn có muỗng rồi thôi lướt bằng chân luôn mình là vận động viên chuyên nghiệp rồi mà nè nè chỉ đi trắng ơi chơi bật dù không bay lên cao đã lắm đó trên tàu này mình thấy có cái dù nè chơi thì chơi mình khoái mấy môn này lắm đó à vậy thì chuẩn bị nha lấy dù ra mình sẽ chạy nhanh lên là dù sẽ bung ra đó chuẩn bị xuất phát kỳ này sẽ chạy nhanh lên thì dù mới bay lên cao được yeah yeah yeah bay lên rồi cao quá cao quá yeah yeah chim hải âu đây bay lên trên trời luôn yeah yeah yeah mình bay đẹp ghê thiệt gì mà không ai chụp hình cho mình hết không có fan hâm mộ gì hết trơn nhanh lên nhanh lên nè nhanh lên chị đi tím ơi bay đã quá tội nghiệp con bé út quá à nó mơ ước được đi du thuyền lắm luôn á mà giờ lại không đi được chắc nhỏ buồn lắm á dạo này út nó lớn rồi nó hiểu chuyện lắm nên mình nói cái gì nó cũng hơi ngoan ngoan chững chạc hẳn ra mình cũng đỡ la nó nữa thôi để mai có du thuyền sửa xong rồi mình sẽ cho nó đi bù cho đi chơi thiệt là lâu Đây luôn nha mình phải đền bù cho nó mới được tội nghiệp quá ủa sao mình nghe tiếng chi đi trắng cao vậy ta mình bay ê, đẹp ê, trời sao chị phi cắn nó bay lên trên cao vậy à có phần nè nguy hiểm nguy hiểm về Bye. ồ nắng quá nắng rồi nắng quá vi ơi nắng quá à nhiệt nắng quá nhiệt té rồi vi té rồi wow chiếc xe lật luôn rồi kìa tí vi đợi, đợi vi dẫn vi từ qua đấy nha nắm tay vi dẫn từ qua Ừ, qua ờ, đi chứ đừng có ra ra xem lên đấy. Rồi, đây một con rồi cao, Nhiệt cầm đi. Dính rồi. Có vô, có vô, có vô. Wow. Rồi, bà lấy lấy bay á. Ừ. Ủa? Có bay vô rồi. Yêu đây rồi, đây đó. Đâu? Phi, ờ. đi kiếm Phi. hi, con cao đâu? Không được con nào. Ở đây đi rồi. Hả? Hả? Nè nè nè. Đây một con nữa các bạn ơi, một con nữa nè, bỏ vô nè bà vô ừ. vô thôi à, một con nữa rồi chín rồi giật biêu bọc ra bọc vô cầm hai thái cầm hai thái nè chụp lấy nha chụp lấy bay ra nè ủa dạ. <laughs> nè khao nè chụp lấy nè nè nè nè nè đó yeah đi yeah yeah được bắt con gà nhìn vi yeah vi yeah bắt con gà này đủ con nè bắt con con gì ạ cào có. Ừ. Con có, con có. Nè, dính nè, dính nè. Để xe đi Nhật. Bỏ xe đi. Nè, à, đây con nè. Nè. À. Đây con con cào nó nè. Nè. Yeah. Chạy đúng bên này đâu. Ủa, chạy bay đâu. Đó. Đó hai con nè. Ui. Hai con cào cào. Đừng, đừng, đừng, đừng có cấm. Cầm giấy, chọc một đáy tay chảy máu. Chảy máu hả? Vi. Vi bắt được con nào không? Chưa. Chưa được chưa được hả nhìn coi sao sao đúng rồi bắt cao đâu mà cao đâu cao đi đi bắt cào tiếp đi đi, đi rồi đi bắt đó chính rồi một con nữa nè một con nữa một, con nữa rồi oh, yeah, yeah. rồi đây nè dính con nè rồi <laughs> rồi nè quý cầm đi nè nè bây giờ ấy bay đúng rồi <laughs> ừ. này bao giờ bây giờ bây giờ bao đâu bay à. bắt chạy luôn à đừng cắn nha em máu à. á rồi Vinh Nhật đi kiếm đi Kiếm kiếm đi Nhật về đây kiếm có không? Bên này nè Rồi Rồi đó, trước đó Đây nè Đâu, đâu, đâu Ui, ui Đấy Chết kìa Đâu Bò đến đây Cái nó nhảy á Nó Chết kìa đó nhật nhật lại bắt đi nhật lại chụp đi không nó con này nhảy ừ. qua trên tay ừ đúng rồi nhảy bao tay nhật luôn hay gì trời đi đi đi sao mà cắn cái tay cắn máu cái tay đâu mình ai nào hả để xe để xe để xe đi để xe đi để xe tít lấy đây anh còn đó anh còn đó vì đứng đi đây Dính. Kêu rồi, Nhật nó bắt đi. Không biết Giật đi chụp đi Kìa con đu kìa Đâu Kìa Đâu Thấy chưa Nhảy nè Đâu nhảy đó hả Dạ Ui Nó ra kìa Chừng lại Nó đâu cắn đâu đâu cắn đâu Nó cắn đâu Không không cắn Rồi, Đi thôi Ui hai con Ừ à, Đi Đi lên đó lên đó đi lên đó đi Lên cao đi Lên cao đi Đi lên Ôi oh, no. Có một cái xe Xe tí đấy tí lấy tí lấy xe nha ờ đúng rồi tí lấy xe vi nha đâu nhảy sao đâu không ui các bạn ơi sâu nè ghê không nè sợ chưa nó cắn nha nó cắn nha ui cắn nhật nha sợ không sợ sợ ui sợ sao không ôi gì này ôi sâu ăn sâu ăn rồi sâu ăn không sâu ăn đó Wow sao ăn là nhật Ý, Các bạn ơi sâu nè ghê chưa ừ, Sâu màu vàng luôn rồi. À chọc Anh sâu trên cây Ừ trên cây đúng rồi trên cây Anh sâu sâu kìa Đâu Quý sợ không Không có sợ đâu Quý không sợ hả Để Chích vi á nó chích vi á Nó bò trên áo luôn sợ Ừ chích vi đó Chích vi chèm Chèo ngứa luôn Ngứa luôn đó à. Anh ơi chạy đúng rồi Không có ai mua suốt đâu Đừng có bò vô nha À đây à Ê con cà cậu rất to luôn Sao vậy Chính này Chính này dính này dính rồi Dính này dính rồi bỏ vô thôi Wow Cầm hai tay Cầm hai tay đi Nhật Anh ra à hứa Rồi vậy Wow Wow Con bò ngựa Này con bò ngựa Hoàng ơi Yeah, yeah Đi xem đi Cho cầm cơm Đi ăn đi Rồi, Nhật bó vô đây Quy Nhật thành bọc cho Quy bó vô đi ừ. Có vô đâu? Cắn không? Có cắn đâu Nó chảo Đi thôi Đây nè, nó sạch đây nè Ở trong một cái bọc Đi thôi Đó chỉ dừng cái con cào cào Ủa, Sao cái này dừng có cào cào á Cào cào cao, cao thôi đi bắt cao cao thôi bắt cao cao xuống đó đó vi nhật đi bắt cao cao các bạn đi, ơi đi. Hello các bạn mình đi bắt con cao hello nha. xin chào các bạn nha vi đi bắt cao cao nha vi đã già rồi vi vi bị đọc gai rồi bắt con cao cao cho đi đi ra thôi đi ra đây thôi đi từ thôi đi từ thôi đi từ thôi Ê trời ơi, đừng có nấu đi chưa? Ừ. Dạ, không ăn được đâu á. Chưa trường đất đó. Đau dạ. lắm á, đừng có ăn cào cào đi chưa? Ừ. Đau Đau cái răng luôn. Còn đau ạ. Đừng ăn cào cào ăn nha. Dạ. Ồ nó có một cái xe. Xe kìa. Ừ, ừ. Ý nè, nó chạy bên này nè. Nghe gì đó hả? Dạ. Nó chạy bên này nè. Đâu đâu đâu đưa Huy bắt kìa đi theo vi thấy một cào rồi vi thấy cào cào rồi thiệt vi thấy rồi đó vi đi bắt đi đi bắt cào đi ở đâu ở đâu ở đâu con cào đâu rồi không tiêu rồi cào ơi đi bắt cào nha Đi thôi Đi vô bắt đi vô điếm được bao nhiêu con hồ cào ơi Bỏ xe Ủa, có một chiếc xe Ừ, đi đi chút với xe sao Vi ngàn chứ Vi đi, Vi Nhật đi xuống dưới đi Đi Đi xuống này nè Đi này nè, đi này nè Đi thôi Ủa, ừ. liều liều nha sấy hỡi cô sợ to đấy ờ, to à, to hello các bạn mình đăng ký tìm con cò nè ở trái rồi quá trời luôn wow. à quá trời luôn rồi quá trời luôn rồi bỏ đi quá trời luôn nhật bay sao hết nhật bay ngoài hết sao Hả? bay ngoài hết sao bay hả ừ ờ huy bắt con chuột đi thôi sao vậy không bắt chuột đâu huy huy bắt gì đó nhiều bắt con chuột đó đó đưa đưa đưa bạn coi đi huy. bạn ơi con con chuột mà wow huy bắt là con chuột mất cái đuôi rồi mất <laughs> cái đuôi tiêu rồi đây đó wow, tới nhật kìa wow, nhật một, một con luôn nhật có một con luôn Ê, nó còn sống còn sống không có wow đây đây nó bay không chết rồi, chết đâu nó chết rồi chết rồi hả nhược có hai con luôn chưa chưa xem á đây này đây anh cầm cho nè ý. Ừ. Ý, hai con luôn một hai ba vuông ca wow sao không các bạn thấy thấy nhật thấy nhược gan chưa thấy nhược lì chưa này, của anh. gặp hai con chuồn chuồn luôn nè ui nó con sống hiểu hả wow. vì bắt nha ra đây ồ oh, vi nè chưa ừ hay quá tao ơi yeah. <laughs> con đi lấy một con nữa đúng rồi đúng rồi đúng rồi bỏ lên xe bỏ lên xe đi đâu rồi bỏ xe đâu rồi wow nhật đã bỏ lên xe rồi bạn ơi vi chạy luôn rồi chạy đúng rồi <laughs> nhật té <laughs> nhật té luôn rồi cắn không cắn không chạy, chạy, chạy rồi à ha bắt được một con rồi chín rồi ba ơi ôi, ôi, ôi, có một con à một con đi trong đi chơi nữa mở đi mở đi nè wow. bé nè cái này bút cầu ôi dính rồi wow anh con cái trụ nè wow. to đó mà đẹp quá trời đẹp không đẹp không đẹp nè to luôn à ba đứa không cầu nữa không dạ à mày dẫn viên bắt cào nha mày đi chung nhật, nhật có cào nó không có, các bạn đi các bạn. Ừ, hello chào các bạn đi. Dạ. Bye bye. Bye bye. Xe đi vô thôi.